Hãy xem điều gì xảy ra khi bạn uống sữa nhãn hiệu số 1 tại Hà Lan. Faster kids. Cam Tina, nhãn hiệu sữa số 1 tại Hà Lan.